từ đường ờ, Quang Trung sang đường ờ, Tô Ký nha quý vị và căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư của Quang Trung cũng là đường Nguyễn Văn Quá luôn nha, ngay à, sát bên lại khu vực quận Gò Vấp luôn. Và với căn nhà hôm nay em gửi đến à, gia đình mình cũng là quý vị và mọi người thì có diện tích là ngang 5m2 và độ sâu là 10m và được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu nha quý vị. Với căn nhà mình thì à, có hướng chính là hướng tây nha, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo ông thủy là tây tứ trạch. Và với căn nhà được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Căn nhà này thì có diện tích là ngang 5m2 và độ sâu là 10m nha quý vị. Và được xây dựng với full nội thất rất là đẹp và tuyệt tuyệt vời. Căn nhà mình thì được nằm trong một khu dãy, khu nhà lầu và khu đồng bộ nha quý vị. Khu đây thì phải nói là rất đẹp và đường lớn, cũng là khu phân lô và khu xây dựng rất là tuyệt vời này. Một khu phố rất là ở rất là an ninh và yên tĩnh cũng là thoải mái cho những à, người già nha quý vị. Và khu vực con đường đây thì à, có đường à, kẻ ở giữa này để ngăn vạch cho nha. Đấy với khu trong đây thì khu ở rất là đẹp và sang trọng cũng như là khu phố ở rất là yên tĩnh và một khu phố mới đang được uh, các cư dân ở nơi khác mà đổ xô về đây mua rất là nhiều những quý vị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 và cũng như là xây dựng full nội thất nha. Đấy với à, mẫu hiện đại rất là đẹp và mẫu này thì ở bên à, quận Gò Vấp đem sang và xây dựng nha quý vị. Với à, căn nhà mình thì xây dựng mới và đẹp nha cô chú anh chị Những ai đang xem và cũng là quan tâm và lựa chọn cho mình những cái căn nhà mẫu hiện đại và đẹp Và ngay sát bên lại khu vực quận Gò Vấp Và với căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ vé hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi Và giá này thì còn thương lượng nha quý vị với ờ, đầy đủ tất cả công năng cũng là khu vực sân đậu xe máy này, rồi ờ, gara ô tô cũng là phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Nhà mình thì có chính là hướng ờ, tây, tây bắc thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch nha quý vị. Đấy, với căn nhà là ngang 5m2 và độ sâu là 10m nha. Rất là đẹp và tuyệt vời. Những uh, vị khách hàng nào đang xem và quan tâm cũng là lựa chọn cho mình thì uh, liên hệ để đi xem nha quý vị. Và con đường đây là con đường đi vào này. Đấy, con đường này thì rất là lớn nha quý vị. Một con đường thì phải nói là rất là rộng luôn rồi. Đấy, đường này thì có vỉa hè luôn nha quý vị. Và khu trong đây thì à, khu xây mới nha, khu đồng bộ lên đến khoảng 200 căn xây mới và đã có chủ ở rồi, một số căn rồi nha quý vị. Vâng thì tiếp đến em sẽ mời quý vị và mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan này. Thì ở khu vực đây chúng ta sẽ có một cái ờ, khoảng khu vực ờ, vỉa hè nha quý vị. Khoảng này thì ờ, đậu xe máy rộng lên đến khoảng 2 mét và đậu được khoảng từ 4 đến 5 chiếc xe máy nha quý vị. Khu vực bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh. Cũng là bên trong nữa thì chúng ta sẽ có một thêm một lớp cửa nha nha quý vị và có thêm là kính cường lực nha. Đây là một căn nhà thiết kế theo cách mẫu hiện đại và rất đẹp tuyệt vời, sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Và được ờ, gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình hết mức luôn. Và nhà mới full nội thất và đang có giá bán là chỉ với hơn 6 tỷ một xíu thôi Và còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Một căn nhà phải nói là tuyệt vời rồi Thì ờ, những ờ, vị khách hàng đang muốn mua cho mình một căn nhà với đường lớn Và ngay sát bên với lại khu vực quận Gò Vấp Và nằm ngay khu vực trung tâm thuận tiện xe cộ đi lại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 sinh sống và cũng như là an cư lập nghiệp như quý vị. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có không gian khu vực gara ô tô, cũng là bên trong thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp này, thì được gia chủ là thiết kế với à, không gian phòng khách ở bên trên tầng lửng rồi. Đấy, và bên dưới đây thì sẽ được gia chủ là tặng một bộ bếp bàn ghế ăn và có tủ lạnh cũng như là máy có máy hút bụi này và cũng như là bếp. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh và có tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ ăn cường rất là đẹp và rất là mắc tiền nha quý vị cao cấp luôn và đây là khu vực từ bên trong nhìn ra bên ngoài của căn nhà mình nha quý vị Đấy và khu vực phòng bếp thì à, được gia chủ thiết kế với những hệ thống đèn led chiếu sáng thêm nha quý vị với nhà mình là hướng à, tây tây bắc thuộc mệnh là ai phong thủy là tây tứ trạch nha và cùng em di chuyển lên khu vực bên trên để à, chúng ta tham quan cái thiết kế cũng như là cái không gian à, khu vực phòng à, tầng lửng cũng như là phòng khách và phòng làm việc, phòng à, hát karaoke và phòng sinh hoạt chung ở bên trên khu vực tầng lửng nha quý vị. Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương này và tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị. Bên trên đây thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha. Khu vực ở đây thì sẽ được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế sofa. Đấy với trang trí khu vực bên trên cũng là kèm theo có các cái kệ để tivi này và có hệ thống đèn led đèn chiếu sáng và ngay khu vực ở đây thì à, à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực khô khoảng giếng trời để lấy rỗ và lấy ánh sáng như quý vị rất là đẹp và tuyệt vời nha căn nhà mình là ngang 5m2 à, và độ sâu là 10m nha quý vị với à, xây dựng là một trệt một lửng và lên đến 3 lầu và số của căn nhà mình thì à, công nhận đủ luôn nha 5 10 50 mét vuông như quý vị và đường trước thì chúng ta sẽ có 2 đến hơn 2 mét là khu vực vỉa hè nha thì à, căn nhà này đang được gia chủ chào với một cái giá bán chỉ có 6 tỷ 600 à, triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị, chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng thôi. Và còn thương lượng cho những à, khách hàng nào quan tâm và cũng là thực sự thiện chí nha quý vị. Và trên đây thì sẽ được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết này, từ những các cái giường rồi bàn trang điểm kệ đế tivi. Đấy thì được gia chủ là tặng hết cho quý vị mình rồi. lại với giường tủ tivi và bàn trang điểm nha quý vị. Rất là đẹp. Đấy với không gian thiết kế nhìn rất là tuyệt vời nha quý vị. Được uh, gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết luôn và với một căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Nhà này thì à, ở quận 12 nhưng mà ngay sát bến lại khu vực quận Gò Vấp rồi, rất là gần và những cái căn nhà mới và ngang năm sâu 10 mét đẹp như thế này và 50 mét vuông ở trong sổ luôn, sổ à, công nhận là 50 mét vuông nha quý vị. Đấy và không có lỗi giới nha Nhà mình thì à, xây dựng đủ luôn Và không lỗi giới nha quý vị Và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ 6 tỷ 600 thôi Và còn thương lượng cho những à, khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện trí nha quý vị Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và được gia chủ tặng full nội thất rồi Từ những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ đế tivi Và có những cái bức tranh, bức ảnh rất là đẹp nha quý vị Nhà mình thì khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn mà của cam xe và lan can thì làm kính cường lực nha quý vị. Và những các cái à, bức tường leo lên cầu thang thì được gia chủ là dán giấy dán tường và kèm theo là những các cái đường chỉ này. Đây và căn nhà thì à, được gia chủ là tặng full nội thất. Đấy với thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Và mỗi phòng ngủ thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh bên trong. Và đây là một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Có khu vực giếng trời và lấy gió lấy ánh sáng Khu vực đường trước đây thì ờ, chúng ta sẽ có ờ, phòng ngủ này tiếp theo này. Đấy và nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất hai phòng rồi. Rất là đẹp nha quý vị. Với căn nhà mình thì ờ, xây dựng và thiết kế rất là tuyệt vời cho những anh chị khách hàng nào quan tâm và lựa chọn nha thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và với xây dựng một trệt một lửng và ba lầu với bốn phòng ngủ và lên đến 5 nhà vệ sinh. Có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Hướng của căn nhà mình thì hướng là tây, tây bắc và với đầy đủ tất cả công năng phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau lại có giếng trời và ban công khu vực đằng trước nha quý vị rất là đẹp và tuyệt vời nha một mẫu nhà phải nói là rất là đẹp và đẳng cấp luôn lại nằm trên uh, tọa lạc ngay ờ, trục đường của đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận quận 12 ngay sát bên lại khu vực uh, siêu thị uh, uh, MH2 trên độc đường Phan Hích luôn nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời. Một mẫu nhà phải nói là vô cùng là đẹp mắt và sang trọng